ta sẽ còn gặp lại nhau sau khi các trận đấu của vòng 25 kết thúc. hai đội bóng hai màu sắc nhưng mang trong mình chung một lòng nhiệt huyết chung một sức trẻ và chung một khát khao khẳng định vị thế sau 8 năm một câu lạc bộ đẳng cấp châu Âu lại tới Việt Nam 19 giờ ngày 30 tháng 11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình giao hữu quốc tế đội tuyển quốc gia Việt Nam đối đầu Câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund, đội bóng hàng đầu nước Đức, từng vô địch UEFA Champions League. Hai màu sắc chung một điểm hẹn, cùng trải nghiệm không khí bóng đá phong cách Bundesliga ngay tại Việt Nam. Trận đấu được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media. Vé chính thức được mở bán vào ngày 26 tháng 10 năm 2022. Anh đang giấu em điều gì phải không? Đâu có. <laughs> anh lần cuối Anh đang giấu em điều gì phải không Có <laughs> Hạnh phúc chính là sự thấu hiểu Anh hiểu điều em cần như điều anh mong muốn Lớp em hỗ trợ bộ thận tráng dương Hỗ trợ tăng cường sinh lý nam giới Lớp Good for Men Health Vững vàng phong độ đàn ông Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh Tốn tiền sửa chữa xe Có PTI hệ thống 800 gara chính hãng Thanh toán mọi phát sinh Bối rối khi xảy ra tai nạn PTI lập tức hỗ trợ kịp thời chỉ sau 30 phút. Bất an khi đậu xe Có PTI, an tâm chia sẻ mọi rủi ro. Chọn PTI, vững tầm tay lái trên mọi hành trình. Quang Hải! Hai đội bóng hai màu sắc nhưng mang trong mình chung một lòng nhiệt huyết chung một sức trẻ và chung một khát khao khẳng định vị thế sau 8 năm một câu lạc bộ đẳng cấp châu Âu lại tới Việt Nam 19 giờ ngày 30 tháng 11 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình giao hữu quốc tế đội tuyển quốc gia Việt Nam đối đầu câu lạc bộ bóng đá Borussia Dortmund đội bóng hàng đầu nước Đức từng vô địch UEFA Champions League hai màu sắc chung một điểm hẹn. Cùng trải nghiệm không khí bóng đá phong cách Bundesliga ngay tại Việt Nam. Trận đấu được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media. Vé chính thức được mở bán vào ngày 26 tháng 10 năm 2022. Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Mạnh Quang chuyên sản xuất phụ tùng ô tô xe máy. Phụ tùng ô tô xe máy Mạnh Quang được sản xuất bằng nguyên liệu nhập ngoại trên dây chuyển mới, tiên tiến, hiện đại nhông xích phụ tùng xe máy mạnh quang bảo hành 30.000 km. Cho tôi một bộ nhông xích mạnh quang. Phân phối tại 199 201 Phố Huế Hai Bà Trưng Hà Nội. 724 Nguyễn Chí Thanh phường 4 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Mạnh quang, niềm tin trên những chặng đường.